Chào tất cả anh em đam mê về bộ môn sóc đĩa bịp Rất nhiều anh em đang chơi sóc đĩa mà chưa biết đến những cái đồ chơi cờ bạc bịp này Thì à, clip này Tấn muốn review chia sẻ tới anh em một số kinh nghiệm một số kỹ năng để anh em đi chơi à, sóc đĩa đạt được hiệu quả cao nhất Và chia sẻ tới anh em trên màn hình đây là một cái dòng máy 4 ống 1 2 3 4 4 ống anh em nhé Đây được gọi là máy R6 4 ống máy này là chỉ có thầy thợ đang dùng thôi còn à, người bình thường là chưa dùng được đến nó thì clip này tôi muốn chia sẻ cho anh em nếu mà anh em đi chơi sóc đĩa bịp anh em đang thua tha anh em vào được quân đưa được quân vào cũng được mà không đưa được quân vào cũng được anh em liên hệ cho số hotline của trên màn hình gặp Tấn Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em đánh cái máy này cái máy này anh em sẽ đeo trực tiếp vào trong người à, anh em sẽ đeo trực tiếp vào trong người như thế này Tấn sẽ Tấn sẽ đeo như này cho anh em xem nhé anh em sẽ đeo cái kim băng này anh em gắn nó vào cái khỉu này à. anh em sẽ gắn một cái kim băng vào trong cái khỉu này nhé à. về tuấn sẽ hướng dẫn anh em đeo luôn à. gắn kim băng này vào đây đeo ống máy vào trong này à. sau đó anh em sẽ luồn dây này xuống đây anh em sẽ cài này à, anh em sẽ cài ống máy vào đây à, đeo ống máy đây sau đó thì anh em sẽ cắm cái máy này <coughs> lắp pin vào <coughs> anh em sẽ lắp pin à, cái này rất là hiệu quả trong bộ môn sóc đĩa bịp à, ờ, tất cả thầy thợ từ bắc trung nam đều đang sử dụng thì anh em nên sử dụng cái máy này quân vị hoàn toàn không tăng, ai sóc cái cũng được anh em nhé anh em chơi thì anh em lắp cái pin vào đây pin tiểu đó. lắp cái pin tiểu này vào sau đó này, đóng nắp lại Đấy, cái, cái cái dây này anh em sẽ cắm vào đầu máy này đó sau đó thì anh em bật công tắc lên gạt công tắc ở đây lên Đấy, bấm nút nó sẽ rung này. Đấy, khi đi chơi thì anh em sẽ để khi đi chơi thì anh em sẽ đút cái này vào trong cặp quần đút vào trong cặp quần sau đó cái rung này anh em cũng dép ra cặp quần Đấy, như, như thế này là dây dợ dạ, anh em sẽ dép trong người Đấy, công tắc này công tắc này anh em sẽ luồn nó vào luồn nó vào cái chỗ nào mà anh em cảm thấy anh em dễ bấm nhất bản thân của tấn thì tấn đút vào túi Đấy, khi anh em luồn như này Đấy, là trên người sẽ cất hết dây dợ dạ vào trong rất là gọn Đấy, anh em nhìn nào rung thì đút bên này máy ống trong này sau đó anh em đi chơi thì anh em ngồi khoảng cách là tầm 80 phân đến 1 mét anh em anh em ngồi khoảng cách 80 phân đến 1 mét à, thì đây là gọi là cái con máy cảm ứng R6 Đấy, khi anh em chơi đây cái dòng máy của nó đây bảo quản rất là kỹ và đây là ống 4 còn đây là ống 10 cái dòng máy này là dòng máy cực kỳ báo nhanh luôn báo xa luôn tầm 1 mét luôn hai ống hai ống này còn nó to mình có thể chế vào trong một cái cặp hoặc là anh em có thể đeo vào ống chân đây là còn ống to nữa này anh em nhìn không, toàn những đồ khủng không đấy đây là cái cách thức mà tấn đi chơi tấn đang sử dụng bây giờ tấn sẽ tháo ra và hướng dẫn cho anh em trực tiếp khi anh em đi chơi bên ngoài bây giờ mình sẽ gắn tạm lên trên này để anh em hiểu nhé bỏ máy ra gắn lên trên kia Đấy, bây giờ tôi sẽ gắn máy lên đây anh em để anh em hiểu máy sẽ sẽ đeo máy lên tôi tặng anh em để anh em hiểu anh em hiểu cách chơi khoảng tầm cao đấy tầm cao tầm này rung này em nên để tầm cao nên để tầm cao như này đó bây giờ tôi sẽ bấm rung bấm rung cho anh em hiểu này quân này anh em chơi thì anh em có thể sử dụng quân này quân này là quân cảm ứng quân cảm ứng không tang này bây giờ tôi sẽ hướng dẫn vào quân trước này quân này là quân kẹp trì khi anh em chơi thì anh em muốn để được lâu anh em sẽ kẹp trì nó lại kẹp trì này anh em có thể chơi trong vòng một tháng à, anh em nhớ quân với máy là anh em sẽ để xa nhau ra để tránh tình trạng là nó bị nhiễm thuốc đó đây là quân cảm ứng R6 à, quân này hoàn toàn không tang nếu mà anh em chơi quân là quen rồi anh em có thể vào quân dính đánh một quân dính đó. hiện tại thì đây là một bộ quân mới cho nên tấn sẽ không cắt bộ quân này ra nữa tấn chỉ để tấn báo hai mặt cho anh em đây là con 6 rô này trên con 6 rô này soi đèn thoải mái nhé bây giờ tấn úp bát vào này test cho anh em xem cái nhịp rung của nó này nó sẽ rung ở cái này nó sẽ rung ở cái này, này ông máy này. ông máy anh em nhìn đang đeo ở trên này đó khoảng cách từ đây đây là tầm mình nên để xa chút đó. Rồi, bây giờ sẽ bấm rung 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 trên 15 là tứ tử trắng trên 15 là tứ gì trên 15 là tứ tử đen thì cái này chỉ có 4 rung rồi này anh em nhìn 3 đến 4 rung này cái mặt trắng này là 3 đến 4 rung anh em nhìn công thức tấn sẽ ghi trên màn hình một một rung dài này hai rung dài này ba rung dài này Đấy, 3 rung dài, 4 rung dài bốn rung dài là tứ tử này thì mặt này của nó mặt này của nó sẽ là 15 đổ lên này khi anh em chơi là mặt này nó sẽ tầm 15 đổ lên anh em xem rung này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 anh em thấy 18 rung quân quân này rất là chuẩn luôn hai mặt tứ tử là đã khác nhau rồi ba đen ba trắng cũng khác nhau luôn đấy thì trên trên đây là cái cái, cái quân cảm ứng quân này là hoàn toàn là không có tang tích gì nó rất là đắt tiền cho nên là tôi không muốn cắt ra một bộ nó rất là phí anh em đi chơi thầy thợ đi chơi ở đâu nếu mà cần thầy thợ thì tấn có thể là hỗ trợ cho anh em nha hỗ trợ cho anh em từ An Z luôn hướng dẫn cho anh em cách chơi về cái quân cảm ứng R6 này à, anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn để theo dõi nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em